Huyền Anh chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quay trở lại với kênh của em. Thực sự em chỉ mong sao có thể giúp được nhiều anh chị em hơn nữa để mọi người có một bước đi vững chắc, có một chỗ đầu tư an toàn. Thì có rất là nhiều anh chị em tìm đến em và hiện tại vẫn chưa biết được những cách bắt cầu và bẻ cầu như thế nào. Thì nội dung video ngày hôm nay em sẽ chỉ cho mọi người biết những cách soi cầu thông dụng mà mọi người hay gặp nhất khi tham gia vào bộ môn này. Ok, thì khi đã tham gia vào bộ môn này và muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chắc mọi người không còn xa lạ gì với những cái cầu em đưa ra rồi phải không ạ? Nhưng nhưng làm sao để bắt được một cách chính xác nhất và có thể thu lợi nhuận từ nó lại là một câu chuyện không phải đơn giản thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cầu thứ nhất là cầu đảo hay còn gọi là cầu 11 thì cầu đảo được hiểu là khi mà kết quả xuất hiện một cách xen kẽ trong ván cược và thường xuyên từ 3 tới 4 ván em sẽ lấy ví dụ như chẵn là C lẻ là L cho mọi người dễ hiểu nhá thì cầu này chiếm tỷ lệ đến 40% và dễ để nhận biết nhất trong các loại cầu khi gặp dạng cầu như thế này thì mọi người cứ việc vào tiền đều tay cho đến khi gậy gãy cầu thì dừng lại và quan sát tiếp theo nha và loại thứ hai là cầu bẻ loại này chiếm cũng chiếm tỷ lệ 40% xuất hiện nha cả nhà thì với dạng cầu này nó có tâm đối xứng sau khi anh chị em chơi khoảng từ 4 đến 5 tay à từ 4 đến 5 phiên ở trò chơi thì rất dễ bắt gặp cầu này dạng cầu là 2 3 2 1 thì với dạng cầu này nó có thể hiểu là ba ván về chẵn thì sẽ có hai ván về lẻ một ván về chẵn và ngược lại ba ván về lẻ thì sẽ là hai ván về chẵn và một lẻ thì khi anh chị em nắm được quy luật này thì anh chị em sẽ có thể vận dụng để đặt chẵn hoặc lẻ một cách hợp lý nhất ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng cầu bệt thì đây là một loại cầu nó xuất hiện khi mà chúng ta nhìn thấy lịch sử của bàn cược xuất hiện ờ, thông tài hoặc xỉu liên tục thông nhau thường thì tới 4 3 đến 4 ván là chúng ta sẽ nhận dạng được loại cầu này khi đó chúng ta tiếp bấm cầu và vào tiền mạnh tay cho đến khi nhận thấy dấu hiệu cầu chuẩn bị gãy thì chúng ta vào vốn nhẹ tay lại và khi bé cầu chúng ta áp dụng chiến thuật gấp thế hết bé mù tay không được thì chúng ta tiếp tục bé tay tiếp theo và gấp thép lên như cứ như vậy cho đến khi mà cầu ra thì thôi thì cái rộng dạng cầu này nó chiếm tỷ lệ cao mọi người có thể để ý khi mà xác suất của chẵn hoặc lẻ ngang nhau thì khả năng xuất hiện của cầu này rất là cao thì với còn một dạng cầu nữa là cầu đặc biệt hay còn gọi là cầu về bờ thì dạng cầu này là dạng cầu 123 1234 thì đôi khi nó lại xuất hiện kiểu dạng cầu 123 tách hoặc là 1234 tách thì cũng chỉ là để đánh lừa những người chưa chơi không am hiểu thôi nên mọi người chỉ cần để ý thì sẽ có dễ dễ nhận biết vì sao lại gọi là cầu về bờ mọi người chỉ thì ok vì sao lại gọi dạng cầu này là dạng cầu về bờ thì mọi người chỉ cần nhận ra được cái dạng cầu này và bám cầu thì nó sẽ rất dễ dàng để ăn tiền nha cả nhà chỉ cần mọi người học tốt và ghi nhớ được cái dạng cầu này thì mọi người sẽ thấy nó rất là đơn giản thì bây giờ em sẽ vào thì lưu ý thứ hai em muốn mọi người cần nhớ ở nội dung video ngày hôm nay là mọi người không nên sử dụng tổng điểm để soi cầu em thấy là nhiều anh chị em mắc phải những áp lực tâm lý không bình tĩnh mà đi theo điểm không nên làm dễ dàng mắc phải thất bại thì theo kinh nghiệm của em nếu mà theo cầu sẽ mang đến cho anh chị em nhiều cơ hội chiến thắng hơn vậy nên những anh chị em nào đang chơi theo điểm thì khả năng mọi người thua sẽ rất là cao sự biến đổi liên tục này sẽ khiến anh chị em rối trí và căng thẳng mất bình tĩnh một cách nhanh chóng thì bất kỳ trò chơi nào anh chị em cũng cần ghi nhớ những lưu ý của trò chơi đó thì có thể đạt được hiệu quả tốt nhất và tránh được những rủi ro đáng tiếc và tài xỉu cũng vậy anh chị em cần tập trung và nghiêm túc chơi game không nên chủ quan và quá tự tin vào vận may cũng như kinh nghiệm của mình bởi với những trò chơi mang tính chất may rủi cao và tính xác suất thắng lớn như là tài xỉu hay là những bộ môn khác thì điều gì cũng có thể xảy ra do đó hãy bình tĩnh và chuẩn bị tâm lý trong mọi tình huống xảy ra và anh chị em chơi nên cân nhắc đặt cược vào những ván mà bản thân cảm thấy tự tin lắng nghe sự mách bảo của trực giác cũng là điều mà người chơi nên chú ý để có thể đạt được một kết quả cao nếu trong ván cược có người thường xuyên chiến thắng và vận may của họ kéo dài anh chị em cũng có thể đặt cược theo họ bởi lẽ không chỉ ván may mà những người này có nhiều kỹ năng và cách soi cầu của họ nữa phán đoán chính xác kết quả do đó khi đặt theo họ anh chị em sẽ giành được những cơ hội thắng cao hơn và cũng tích lũy cho mình thêm được những kinh nghiệm nghiệm thú vị của họ và chú ý những ờ, khi mà chuẩn bị đào cầu thì anh chị em nên tiến hành chơi theo phương pháp đặt gấp thép với phương pháp này thì có thể đưa về cho anh chị em một số lợi nhuận cao cho anh chị em cũng như hạn chế được những rủi ro và khi mà tham gia chơi anh chị em nên tạo cho mình một nguồn vốn riêng biệt không dồn tiền thắng cược vào đó có như vậy thì anh chị em mới có thể biết được chính xác mình đặt cược bao nhiêu và thu về lợi nhuận bao nhiêu thì từ đó mình có thể lên được một kế hoạch chơi lâu dài dài mà không lo đến nguồn vốn cũng như là số tiền để chi tiêu trong cuộc sống thì chỉ cần mọi người áp dụng thành công những điều em chia sẻ mọi người sẽ nhận được những thành công như em bây giờ thôi thì với video ngày hôm nay em cũng xin phép dừng lại ở đây mong mọi người có thể phát triển tốt nhất ở thị trường này và anh chị em xem video xong thấy hữu ích thì chia sẻ và đăng ký kênh giúp em để cho những người đang thất bại ở và khó khăn ở bộ môn này có thể thay đổi và làm lại cuộc đời một cách sớm nhất thì thông tin liên hệ em có để ờ, nội dung bên dưới ừ, em cũng xin nhận tất cả mọi ý kiến góp ý từ anh chị em và em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo